siro có thích lên thì lên này. thích ngắm chỉ bẩn thì cho ngắm chỉ bẩn không ngắm thôi chứ không được liếm đấm ra dám liếm chỉ bẩn siro chỉ nhìn thôi không được liếm con pila có thích thì lên trên ghế ngồi đi lên trên ghế ngồi chơi với nào ở hạnh Thứ ba thích lên ờ, ngồi với chỉ mặt thì, thì lên trên đây ngồi với chỉ mặt Ok nhá, thì chúng ta ngồi với nhau thôi nhìn thôi, không liếm đâu ừ. Liếm anh thì được chứ không liếm chị được Không liếm mẫn được Cho mẫn lên trên này chơi một tí thì Mẫn ở bên dưới thì mẫn quấy à, ờ, Tiểu mẫn Hôm nay là được gần 2 tháng rồi à, Ở bên dưới phòng dưới thì mẫn quấy thế mà lên trên này nhìn ngó các em một tí ở trong phòng một tí thì thì thì vẫn lại ngủ luôn thế mới đảo tính là cho lên trên này để cho chơi với các em một tí mà con lại ngủ luôn rồi thế con dậy đi hôm nay trời hơi lạnh lạnh à, đổi trời trời hơi lạnh cho nên là cho cho cho cho cho bạn mẫn uh, quấn khăn cho bạn mẫn nha siro nha tí này phải xuống này phải lau tóc cho chị ra đây này bảo siro làm sao chỉ được nhìn thì không được liếm bởi vì bây giờ liếm là ướt hết chị cái này vừa chỉ ở bên dưới là mắt chị còn à, chị vừa mới ở bên dưới chị vừa thôi chị vừa bên dưới chị vừa mới quấy là, là mắt chị còn đang cái lông mi ờ, còn đang hơi ướt ướt một tí đây này thế mà con siro nó lại đi liếm đầu chị thôi cũng được mai được tắm cho chị tí xuống và lau cho con một tí nhá tí xuống cô bé lau cái đầu cho mẫn như một tí nhá ok thế là mẫn lên trên này mẫn lại thích ngủ ở trên này à hả à? thế con thích ngủ ở trên này hay sao mà tại sao cứ lên đến đây thì con lại ngủ ở bên dưới thì con gào mồm mà lên trên này nhìn thấy các uh, uh, em uh, đệ tử nhìn thấy em Pila với lại nhìn thấy em uh, Siro với lại nhìn thấy em Messi thì thì con lại ngủ còn lên trên này con thư giãn à đây này con đang cười này đó con cười gì bố nói có gì không đúng ừ nói có gì không đúng mà vẫn cười à, cái chàng của ấy thì ờ, chặt rồi thôi siro không không biết chỉ nhìn thôi ừ. không đến lúc sau mà chị lớn lên một tí chỉ cấu thì đừng có trách chứ không phải chuyện đùa đâu lúc đấy chị cấu cho nó không ai bênh đâu con nhỉ bây giờ chị bé cứ nhăm nhăm nhăm nhăm thơm trộn đấy nhìn như pila đây này nhìn như pila nó chỉ có nhìn đây này nó trông chị này chứ nó có đâu có dám thơm trộm đâu pila nhỉ pila ừ, ok thế cho mẫn lên trên đây chơi một tí này thì thì thì thì uh, ở bên dưới thì mẫn gào cái mỏ mẫn lên kiểu máy ngủ nãy ngủ dậy vẫn gào nó mỏ vẫn lên lên trên này thì thì vừa mới lắp kịp xong cái uh, điện thoại và cái giá quay thì quay ra vẫn đang ngủ mất rồi con uh, rồi thêm con Pila lên một lúc rồi con Messi có lên muốn lên hình với này chị không Messi Messi ơi Messi lên lên ngồi ừ, lên hình với chị Mẫn lên đấy chị Mẫn vừa cười rồi đấy lên hẳn trên ghế lên ngồi đây ngồi trên này à, để sau có cái đoạn hình kỷ niệm với chị được rồi thôi ngửi thôi ngửi thôi đừng liếu chị đang ngủ này chị đang ngủ đừng làm phiền chị đó nhìn vậy thôi siro nhìn thấy chưa siro nhìn thấy bà với mẹ chứ nói là phải nghe cho dù có yêu chị mẫn lắm thì cũng chỉ được nhìn thôi Ừ, chỉ được hơi hít hít người người người người thế thôi chứ không được liếm bởi vì sao bởi vì là bây giờ mà liếm chị mẫn còn chưa tự rửa tay được cho nên là khi mà liếm là là lại mất công lại phải ờ, rửa cho cho cho cho, cho chị mẫn con siro lên trên ghế ngồi đi rồi ngồi xuống đấy đó vừa chị mẫn mở mắt ra nhòm mấy đứa nhòm hai mẹ con rồi đấy đây này chị vẫn dậy đây này bố cho con ngồi lên đây nhé ừ con ngồi đây nào đừng có che mất cái cái cái cái, cái chỗ chị vào màn hình Messi Messi lùi ra một tí đi như này che hết cả cái phần màn hình của chị kia kìa máy quay ở kia kìa đấy con nhìn mẫn nhìn vào đấy đi để mẫn với hai em có kiểu ảnh nhá tiếc là hôm nay bố này đang mặc quần đùi không mặc quần đùi cũng được đành vậy thôi ở ừ, hai cái con này đã bảo như thế mà còn cứ cố tình liếm thôi rồi lau tạm cái này tí bố xuống bố lấy cái ờ, rẻ bố lau lại cho con bố lấy cái cái cái cái cái cái, cái khăn sát khuẩn bố lau lại cho con nhé đó ờ, thực ra ấy, khi mà nuôi chó to ấy mà cho chơi với này ờ, trẻ con mà trẻ con nhỏ quá thì nhiều người mọi người sẽ rất là ghê à, mọi người ghê và mọi người cần phải rất là cẩn thận là đúng bởi vì sao bởi vì con chó to nó rất là khỏe nó có thể là nó nhỡ may thôi Messi Messi quý yên nó có thể là nó nhỡ may thôi nó nhỡ may một tí thế là nó có thể là nó cọ vào cái nó cọ mạnh quá nó cọ quá đà nó có thể là thế này thế kia thế cho nên là chúng ta cũng phải hết sức là cẩn thận nhưng mà về cái gọi là cái sự thân thiện của con chó với trẻ con ấy, thì cái đấy là mọi người có thể là mọi người rất yên tâm với con chó của chúng ta nuôi à, với trẻ con là phải con chó chúng ta nuôi là chúng ta phải nuôi gần gũi nha chúng ta phải hiểu cái tính cách của nó và chúng ta cũng phải có sự kiểm soát luôn luôn là uh, người lớn là phải có mặt ở ờ, cùng chó với trẻ con bởi vì chó với trẻ con nó chơi với nhau thì nó cũng như hai đứa trẻ con nó chơi với nhau thôi à, nhưng mà khi những đứa trẻ con ấy mà với những con chó to giả sử như rốt này thì kể cả đến về sau mà nó có uh, con mình ấy nó có thể là nó vài tuổi thì vẫn cứ phải giám sát thôi đến khi nào mà nó khoảng 10 tuổi thì có thể là lúc đấy ok là nó hoàn toàn là nó có thể kiểm soát được tất cả mọi thứ rồi chứ còn ờ, với những cái giống chó nhỏ thì mọi người cũng phải kiểm soát chứ không phải không không phải là chỉ chó to đâu xìu xìu ngồi yên nhìn thẳng vào kia kìa đang quay camera đấy à, thì mọi người phải kiểm soát à, rất nhiều người thì thấy rất là ghê là bởi vì mọi người không phải là những cái người như chó mọi người cũng không hiểu được chưa hiểu cái tính cách của con chó cũng như là là là là chưa nhìn thấy những cái tình huống mà uh, có thể là cho chó chơi với trẻ con nên là mọi người sẽ thấy rất là ghê uh, nhưng mà cái việc mình nói đơn giản như này là những cái ở ờ, đây con đề bố nói chuyện một tí nữa à, các cái video ấy mà con lên trên YouTube ấy nếu mà những video mà có tính chất nguy hiểm thì mình khẳng định là YouTube sẽ xóa ngay lập tức trong vòng một nốt nhạc luôn đấy cái đấy là khẳng định mọi người như thế mà khi mà những cái video nó tồn tại ở trên YouTube như vậy tức là gì tức là nó an toàn nhưng đấy dù là nó an toàn mình vẫn phải nói với mọi người là chúng ta phải luôn luôn kiểm soát nhé chứ không phải tông như kiểu là hai đứa trẻ con nó chơi với nhau chúng ta còn phải trông nó bởi vì hai đứa trẻ con nó chơi với nhau nó có thể đánh nhau nó có thể cầm cái này cầm cái kia nó đánh nhau chứ không phải là hai đứa trẻ con chơi với nhau mà không phải trông đó cái, cái đó là cái đơn giản và dễ hiểu là như vậy còn à, với con chó thì nó không khéo léo được như con người dù là chúng nó rất là thân thiện nhưng cái sự khéo léo của con chó thì nó cũng không thể so với người được thành ra là thôi bác sĩ thành ra là chúng ta càng phải kiểm soát cái việc đó hơn bởi vì là không phải kiểm soát là, ờ, là vì là sợ nó thế này nó cắn nó kiếp này kia khi mà chúng ta hiểu con chó của chúng ta rồi nó, chúng ta biết là con chó nó rất là chiều trẻ con thì chúng ta không e ngại cái việc đó nhưng mà chúng ta e ngại là chúng ta e ngại cái việc là con chó nó không có khéo léo để mà nó có thể nó làm đau em bé đó thì cái đấy là cái mà chúng ta sẽ phải có một cái sự kiểm soát ừ ok hôm nay uh, quay một cái đoạn video ngắn ừ. chị mẫn thì chị mẫn người chị mẫn rất là cứng người chị mẫn là mới hai tháng thôi nhưng mà người chị mẫn rất là cứng cho nên là bế theo cái kiểu này được rồi ok xin chào tất cả mọi người nhá hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo nha à, thế còn bây giờ con có ngủ không hay là con dậy rồi con dạy rồi thì ngồi ở đây chơi với các em một tí được không ừ. Messi thấy thái độ của chị thế Messi có hiểu là gì không chị đang nhìn xuống như thế là chị đang ờ, hơi nhăn chân mày này chị đang không hài lòng đâu vì sao Messi biết đâu? bởi vì Messi đang nhìn thẳng vào chị mà Messi thở nhá yeah. nên là con người vào để cho nó được phi ra ngang để cho nó đảm bảo an toàn nhé để cho nó đảm bảo an toàn cho cái phòng này đảm bảo sự an toàn của con đó các em cho nó phải phi ra để nó đảm bảo cái sự an toàn cho cho cho cho, cho chị mẫn đó ừ. cho cái chân của con thoải mái ra Ui, thôi thôi đừng liếm chị chỉ rồi vững vã vớ vẩn thôi đã liếm mặt tay chị cháu con nhỉ để con lau cái này đi luôn tí xuống thay luôn nhá chị chớ này này chị bực chị bực chị chớ rồi này ừ. đừng có liếm chị nghe thấy chị nói gì chưa chị biết thừa là siro đằng sau đấy chị biết thừa là siro là định liếm tóc chị đấy liếm tóc chị ướt tóc chị này chị bực lắm chứ không phải không đâu siro nghe thấy gì chưa ừ. ok xuống xuống dưới chúng ta xuống dưới chúng ta ngủ nhá thì con lại buồn ngủ lại rồi đây ok chị mắn chào mấy đứa nha ừ. mẫn chào mấy đứa